là bóng cô bơ hiển danh là bóng cô bơ trong điểm ba Mm-hmm. tiền duyên hy sinh ở thường rơi tòa long cung thường rơi tòa long cung cô mày biên hoa lên về đầu đình chung mới sinh xác xuống làm con vua con vua thủy tộc nhiều nỗi cách địa ơi chấm mi phân cách địa ơi chấm phần người thanh tân nét cũng thanh tân chỉ dần ngang nguyện niềm tươi công cấm quảng ngàn ngàn ngã công cấm quảng ngàn đầy tình cô xuống dưới giường gian ngưng đồng vốn xưa cô thiên cung hài hoa lá ngọc hồ trong đầu đại tủ cửa mười chín đôi kia thiên hai mà đâu bên cô nửa đêm mi có bờ nghe vang vọng vọng tiếng chuông tiếng chuông đền lên bích bích đầu đây chân cô bước bước xuống quan họ khoan xin cô mở lái ra phan quan rô khoan trèo từ cô trèo từ quan quan họ khoan hàn thác cô trèo ra quan quan họ khoan quan ngồi đến phòng bục quan quan họ khoan bên kia cô tam trèo rô khoan suối cùng khe quan họ khoan nhập nhiều đàn cá vàng khoan rô khoan dăm ba thái nữ khoan khoan khoan khoan khoan hò khoan nguyệt lặt thừa thiết khoan dô khoan dừng cô vạn vạn khoan khoan mới hò khoan mười hai cửa bể khoan dô hò cô bơ sông chơi khoan dô khoan sắc mai treo ra khoan khoan khoan hò khoan con sông nghĩ hài hà khoan khoan dô hò vì đến đi cơn môn khoan khoan dô khoan đến dấu quan trao khoan hò khoan cô giờ nghĩ nhớ ra khoan khoan hò tin rằng tiền cố khoan dầu ta tới bên sang khoan khoan hò tới tới bên khoan dầu khoan tới bên cô khoan hò khoan đôi tay đôi tay con xin cô bơ gác mái trèo bơi cô lên đỉnh khoan hò dầu về đến đây cô đó lòng người tình tang là tình tang tình à cô sinh quá là sinh. rào cung đàn hai dây cô đổ người đông người cạnh chờ viễn phương trở viện phương để cho chức nữ ngưu lang đợi chờ cô thuận dòng phận dòng lá thăm để thơ đầu đầu đầu mặc mặc dầu ai buồn mà ban đầu đầu mười hai tháng sau phải về đền ba bông sẽ ra